10 sự kiện tiêu biểu năm 2020 của Công ty Điện lực Hưng Yên một Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 Ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2020, Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp là hạt nhân chính lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của doanh nghiệp, Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên đã thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ theo nghị quyết Đại hội 6 đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ 7 thành công tiếp tục mở ra một chặng đường mới với những thời cơ thuận lợi mới nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức mới. Nghị quyết đại hội được toàn thể đảng viên của Đảng bộ nhất trí thông qua là cơ sở để tiếp tục xây dựng công ty điện lực Hưng Yên ngày càng phát triển trở thành điểm sáng trong ngôi nhà EVN. Hai, Đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và các sự kiện trọng đại của tỉnh. Năm 2020, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công ty phải hoàn thành mục tiêu kép vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và hữu hiệu, công ty đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, đã cấp điện ổn định phục vụ công tác phòng chống đại dịch COVID-19, đảm bảo cung cấp điện liên tục phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2020, sản lượng điện thương phẩm đạt 4.561 triệu kWh, vượt 2,51% so với kế hoạch Tổng Công ty giao, tăng trưởng 10,44% so với năm 2019, cao hơn 2,73% so với mức tăng trưởng của năm 2019. Sản lượng điện của công ty xếp thứ 7 miền Bắc và xếp thứ 12 toàn quốc. 3. Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất, không để xảy ra tai nạn sự cố cháy nổ do chủ quan, tiếp tục triển khai văn hóa an toàn lao động, trong đó ưu tiên và coi trọng biện pháp phòng ngừa, không ngừng cải thiện điều kiện môi trường làm việc an toàn cho người lao động là những nội dung quan trọng mà công ty điện lực Hưng Yên đã và đang tiếp tục xây dựng. Nhận diện và có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu các rủi ro, đổi mới trong công tác tuyên truyền, huấn luyện, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ làm việc, tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại hiện trường cũng như bằng hình ảnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2020, công ty đã đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất, không để xảy ra tai nạn, sự cố cháy nổ do chủ quan. Bốn, đưa tổn thất điện năng về 3,46%. Đây là năm thứ năm công ty triển khai thực hiện nghị quyết số 26 của Đảng ủy công ty về việc giảm tổn thất điện năng giai đoạn 2017-2020 ngay từ đầu năm 2020, Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua giảm tổn thất điện năng bằng chỉ thị liên tịch số 168. Phong trào đã được triển khai sâu rộng trong cán bộ công nhân viên toàn công ty, qua đó đã xuất hiện nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm giảm tổn thất điện năng, nhất là trên lưới điện hạ thế. Năm thứ bảy liên tiếp, công ty Điện lực Hưng Yên đã đạt được thành tích nổi bật trong công tác giảm tổn thất điện năng, thể hiện qua những con số ấn tượng. Với tỷ lệ tổn thất điện năng 3,46%, công ty đã thực hiện thấp hơn 0,39% so với kế hoạch tổng công ty giao và giảm 0,49% so với cùng kỳ năm 2019. 5. Đẩy mạnh công tác chỉnh trang lưới điện hạ thế, hòm hộp công tơ, hiện đại hóa hệ thống đo đếm nhằm đảm bảo an toàn trong vận hành, giảm tổn thất điện năng, đảm bảo mỹ quan lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện hạ thế, Năm 2020, công ty đã chỉnh trang đường dây 0,4 kV tại 179 trạm biến áp công cộng với 325,15 km và 15.922 hòm hộp công tơ. Trong quá trình triển khai, đã phối hợp với các nhà mạng viễn thông thực hiện gom bó lại cáp viễn thông đi chung cột điện hạ thế tại 8.021 vị trí. Bên cạnh đó, công ty đã đẩy mạnh áp dụng công tơ đo xa tại trên 90% các trạm biến áp chuyên dùng và công cộng. Chỉ tính riêng năm 2020, công ty đã sử dụng thay thế được 33.320 công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử một pha, nâng tổng số công tơ điện tử một pha đã đưa vào sử dụng là 160.978 công tơ. Việc đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống đo đếm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đó là tiết kiệm nhân lực, nâng cao hiệu quả kinh tế, sớm có số liệu để phát hành hóa đơn thu tiền, nâng cao chất lượng quản lý tổn thất điện năng, theo dõi kịp thời tình hình vận hành trạm biến áp như lệch pha, quá tải, 6. Tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện. Với 66 danh mục đầu tư, công ty đã xây dựng mới 210 trạm biến áp phân phối, 84,09 km đường dây trên không, 13,38 km cáp ngầm trung thế, 49,86 km đường dây hạ thế. Thay thế mới 3 máy biến áp 110 kV có nguy cơ sự cố, thay thế 143 tủ hạ thế và 16 tủ trung thế. Đặc biệt, công ty đã triển khai dự án đa chia, đa nối, lắp đặt bổ sung 39 bộ recloser và 23 bộ LBS, từ đó góp phần không nhỏ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, an toàn trong cung ứng điện và đặc biệt là linh hoạt trong vận hành, khoanh vùng khu vực cắt điện sửa chữa, đấu nối và xử lý sự cố. 7. Đẩy mạnh các giải pháp giảm sự cố lưới điện, cương quyết trong chỉ đạo điều hành, sâu sát trong công tác quản lý, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ là các giải pháp then chốt mang lại hiệu quả rõ rệt nhằm giảm sự cố lưới điện. Sử dụng camera ảnh nhiệt để kiểm tra 85.705 vị trí, phát hiện được 892 điểm phát nhiệt. Sử dụng thiết bị đo phóng điện cục bộ để đo phóng điện cáp ngầm trung thế, thiết bị điện và cách điện trên đường dây. Đo phóng điện với 15.319 lượt đầu cáp và tủ trung thế, phát hiện được 319 vị trí đầu cáp tủ trung thế có hiện tượng phóng điện ở các mức độ đo phóng điện với 6.781 vị trí trên đường dây và trạm biến áp, đã thực hiện 644 phiên vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao trên hệ thống lưới điện 110 kV và trung áp, vượt 34% so với kế hoạch tổng công ty giao. Thực hiện được 253 phiên làm việc thi công sửa chữa lưới điện 22 kV bằng công nghệ hotline, đảm bảo 100% các điểm có thể thi công hotline đều được thực hiện. Sử dụng thiết bị đồng vị pha online để thực hiện kiểm tra và đồng vị pha được 94 trên 105 vị trí trên đường dây trung áp. Từ những nỗ lực đó, năm 2020, toàn công ty chỉ có một sự cố kéo dài, một sự cố thoáng qua đường dây 110 kV, không có sự cố chạm biến áp 110 kV, giảm 23,7% số vụ sự cố lưới điện trung áp từ 497 vụ năm 2019 xuống còn 379 vụ năm 2020. 8, công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu. Năm 2020, công ty có 12 đề tài áp dụng vào công tác sản xuất kinh doanh, được công ty công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. Trong đó có một đề tài được công nhận cấp tổng công ty. Lần đầu tiên công ty đã có đề tài sáng kiến cấp tổng công ty. Cũng là lần đầu tiên công ty có sáng kiến đạt giải ba tại cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng do tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức. 9. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác xã hội, chung tay vì cộng đồng. Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty điện lực Hưng Yên luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác xã hội, các hoạt động từ thiện để ơn đáp nghĩa, chung tay vì cộng đồng từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của công ty điện lực Hưng Yên năm 2020, Công ty Điện lực Hưng Yên đã hưởng ứng và kêu gọi cán bộ công nhân viên ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai với tổng trị giá là 256,8 triệu đồng. Tham gia các đoàn công tác ủng hộ chính quyền và nhân dân các địa phương phòng chống dịch COVID-19, thực hiện hai lần giảm giá điện cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với giá trị 233,5 tỷ đồng. Thường xuyên tổ chức thăm tặng quà cho các cơ sở từ thiện, trung tâm xã hội, trường khuyết tật nhân dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán. Trong tháng tri ân khách hàng năm 2020, công ty đã có nhiều hoạt động rất ý nghĩa và thiết thực như sửa chữa, cải tạo hệ thống điện, thay bóng đèn trong nhà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, trao tặng quà dành cho con em các trường vùng sâu vùng xa thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, thực hiện chương trình thắp sáng đường quê tại 9 thôn có hoàn cảnh khó khăn, chưa có hệ thống chiếu sáng, thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, phối hợp khám bệnh và tặng quà cho các gia đình chính sách tại huyện phù Cử, tặng 150 ghế đá cho các trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, nơi sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, Công ty Điện lực Hưng Yên phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức thăm tặng quà tại trường mầm non xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm với tổng giá trị các phần quà trên 200 triệu đồng. Mười công ty đạt giải nhất xuất sắc toàn diện trên 27 công ty điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Bằng sự đổi mới chuyên nghiệp và những hành động hiệu quả cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động toàn công ty, Công ty Điện lực Hưng Yên đã vượt qua 26 công ty điện lực các tỉnh miền Bắc giành giải nhất xuất sắc toàn diện trong sản xuất kinh doanh năm 2020. Đây là lần thứ ba công ty được vinh danh trong nhiệm kỳ 2016-2020. Cùng với đó, công ty đang được các cấp đề nghị chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Công đoàn công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen trong phong trào xanh sạch đẹp. Được Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng bằng khen xuất sắc toàn diện, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Thưa toàn thể quý vị, 10 sự kiện tiêu biểu mà quý vị vừa theo dõi đã phản ánh cơ bản những quyết tâm đổi mới, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động toàn công ty trong năm 2020 vừa qua. Bước sang năm 2021, BC Hưng Yên sẽ gặp phải không ít khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, quyết tâm sẽ là động lực để chúng ta vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.